con con tròn sạch lắm dạ có vì sao uh, diếp cá ở đây uh, được nhiều người đến mua về cô à, thì uh, ở đây là đất uh, đất cốt, dạ à, chứ không phải đất ruộng à vậy đất cốt lại ăn ngon hơn uống ngon hơn à dạ vậy còn hả? đất ruộng là họ sợ họ sợ là ốc nữa nè à, dạ. uống dạ. không có không không không đọt à, à, dạ. họ, họ sợ là coi như xón đồ đó dạ Chứ dạ đừng có đứa kêu uh, giúp có mà uống có số còn không thử á tùy theo cái diện ruộng à ừ ruộng với đất nó tạo nên những à, cái tác dụng phụ thôi phụ chứ thôi. còn ừ. mà giúp cá là hoàn toàn sạch à. tốt hơn nước chi nước lá gì à, rau má luôn cô hả rau má thì hắn cũng tốt với đàn không nhưng mà hắn hơi mệt. à dạ đúng rồi đúng rồi hắn dạ. dạ. hơi mẹ dạ. tốt hắn hơi mệt rồi hắn cũng có phân dạ nếu còn có anh đây là không có dạ ok con thấy uh, vườn rau má của nhà uh, vườn rau giúp cá của nhà mình bên uh, núi non nước như thế này đẹp quá mà ra đây là gọi là ra sạch đây à gọi là rau sạch ừ, luôn trong bữa dạ. tôi bón đây tôi cũng nuốt ra sạch chứ tôi không có dạ đúng rồi đòn thôi họ vừa ngó ra tôi là biết là sạch dạ ờ, chắc chắn là đến đây thì ờ, con phải mua về ăn rồi ừ. nãy giờ con nghe cô nói con thích quá không có tiền chứ cháu con mua hai chục ngàn đứng cô. bón mua con bán cho con hai chục ngàn hỉ à. bán cho con hai chục ngàn đứng cô nghe kệ bán 20 ngàn về con làm nước, nước uống này nước uống. rồi con à, thử nấu canh bữa này ừ. con chắc chắn là ăn rau sống thì phải ăn rồi đó ừ. dạ dạ rồi xà nước à, uống không thấy kèm bỏ vô tủ lạnh đó à dạ bỏ vô cái chừa nè dạ đúng rồi xà ra rồi con bỏ vô cái chừa đó dạ rồi cái em em bỏ trong tủ lạnh đó cái em uống em uống ví dụ như mà em khó uống em uống không được á là em cho vô xí đường à còn em cho vô xí đường thôi chứ dạ rồi còn mà ví dụ như mà em uống thường xuyên được á là em không cần đường em chữa bệnh là em không cần đường dạ dạ thì hén đã có đồ chua mà dạ à, dạ cho nên uống ví dụ mà uống ờ, mà uống thường xuyên á uống được á là không cần đường ồ bỏ vô tủ lạnh uống ngon lắm ồ vậy hả cô ừ ồ ok còn ví dụ như mà uống mà không quen á là cho vô xí đường thôi dạ là cho dễ uống chứ còn hén là dễ uống đó cái này để uống lâu dài thì cứ thêm à, à đường à, à, đúng rồi bỏ tủ dạ. lạnh uống dừa ừ, để em bỏ vô bỏ vô chưa nè cái đắng chưa lửa cái bỏ vô lạnh lạnh lạnh uống không dạ rồi đường đây chắc chắn là con phải uh, mua cái hai chục ngàn để về con uống ừ. thử đã dạ thì cho có má ép thì ép ép rồi đặt sốt hay chưa dạ ép thì chắc chắn phải lọc sáp à, ờ, còn ví dụ như mà mà mà bên xa đó là đặt sót còn mà ép cũng tôn đúng không dạ cái này về có vừa con làm mà ừ, dạ dạ có chứ dạ cô cô cho con hỏi câu cuối cùng nghe cái hoa cô này cô hoa này có tác dụng gì không cô dạ yeah con thấy hoa này hoa của giúp cá này dạ à, đúng rồi ký năm trăm ngàn rồi chứ dạ đúng rồi hái cho đủ là một ký là năm trăm ngàn đúng rồi đó không nhưng mà ý con nói là không có tác dụng gì không á không có tác dụng giác mà không có hư ẩn gì hết trơn á dạ chỉ qua là mình để ăn còn ăn, ăn tốt quá tốt quá cái không kịp em biết không à có loại hoa, hoa thôi chứ không có không, không có gì mà sợ hết dạ dạ dạ dạ nếu mà ví dụ như họ mua về uống hả họ uống cái giò giò nữa còn ngon hơn nữa dạ không nhưng mà con tưởng là hắn mình có thể lấy hoa để chữa một cái bệnh gì khác nữa ờ, ờ, ờ, dạ yeah. dạ cho tới thời điểm như là cây như cho cũng phải 35 cm rồi chứ cô hì cao cao 35 cm là đủ rồi hì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để với ờ, với ờ, chị Hương rồi ngắn ngắn ngủ học ép rồi dạ con mình ta là tốt thôi con thấy vườn đi là cây tốt xanh dễ sợ mà có bông này cô cho con hồi này cô dâu giúp cá này có phải là ăn sống thôi phải không cô à, ăn sống nè ăn à, sống nước uống nè nuôi đây chứ chứ hát cũng công dụng nhiều lắm dạ công dụng nhiều lắm mà cô ừ. ví dụ ví dụ như uh, tỷ nè gì là ồ bên tỷ luôn bệnh trĩ á ờ, có bệnh trĩ á là gì hơ hay còn hết này à. Ờ. Ờ. cái này cho còn nít mà nắng đổ nữa dạ. thì mình nấu nước cho uống này còn còn bò thì ăn uống ở đây tốt lắm bỏ mép ở được à, hứa gì ít lót kia vừa vừa vừa đáp lên cũng mốt nó cũng mới, dạ độ mát hả cô hả ừ, đỏ mát luôn. đó. người lớn trẻ con chuyện lớn trẻ con chuyện đó đáp con người mát rồi này dạ đứa đứa con con nít là mình mình hà sốt phải không cô hà sốt thì cũng được ờ có sao cái này đây cái này hà sốt ừ. ờ hèn gì dạ ra rứa rồi lấy cái vải đáp thôi cô hả à, à còn, dạ, ờ, dạ. còn mình ờ, như thế nè dạ còn mình giỏ thì coi như là mình cho uống nước luôn cô mời con nói này ờ, kia con nghe là cái uh, có. nó có tên là diếp cá hay là diếp, gì gì diếp có diếp cá à cô ừ, diếp có dạ đây là tên chính thức đó chính thức hay là diếp có dạ chứ không phải là mát có mà diếp diếp cá ừ. cái chữ diếp có chữ phải jeep. là do, do hương vị hay là gì không cô thì uh, do cái hương vị của hắn này cũng thơm dạ cũng thơm nè mình mình mà mà bị ờ, bị viêm son rồi là biết liền là mình đẹp hết mình là tép mình là nhả mũi lùa luôn dạ thân tanh như mũi cá vậy nữa à, ừ, tanh à. tanh với cái dạ. quá còn ví dụ nhưng mà hắn không tanh là coi như là cái có nó không thửa nè dạ nhiệt tình đó bọn dạ, tôi dạ. lồn ra họ mua từ là mấy chục năm rồi dạ mà coi như hén là chỉ có hén là giết quá giết cá đó ừ hồi xưa đó là à, ông bò mình lồn là không có để tóc gì đi có yeah. Dạ. khúc một khúc hợp tác đâu này dạ đúng rồi ừ. mà trừ là coi như nó chế lùm theo kinh tế phải ha đúng rồi à, mình phải lùm tốt chứ mới có có lợi nhuận cho nên phải lùm tốt à, thì dạ. buôn bón cũng phải tốt chứ còn không không có lùm ngán như thế được lùm ngán dạ. là các không có thường người người mua họ thấy ờ, ngắn à, thấy ngắn quá họ cũng mua chứ phải còn mà ngon quá họ mua à dạ à, và cái, cái thứ này á mà ngán á là tháng sáu và ngắn lẫn xấu à, à ngắn lẫn xấu là hắn chưa đủ đủ đủ đủ ờ, đủ cái độ lượng của hắn lên dạ. mà mình đã thu hoạch rồi dạ. à. còn cái này là coi như đúng đúng rồi là hắn cũng hơi quá lứa đây dạ. cho nên bò dài con thấy dài rồi cô à, dạ. là cũng... nhưng mà do do sao cô khai thác không kịp à cô à, không kịp đúng rồi đợt được mát covid này dạ đúng rồi cái đồ mình cắt ít lửa chậm lửa cái lần vừa đó dạ. như vậy thì cách cách đây là bao nhiêu ngày là cô cắt cái vườn này rồi đấy à dạ mấy ngày qua đây này ồ vậy à cái ngày cái bảy tám chục đó ngày cái bảy tám chục bón ít còn bón họ bón nhiều là bón cả đam dạ bón cả đam đúng rồi cái này họ bón nhiều lắm chợ đồ mấu là đa số là bón ở đây nhiều à tính theo ký đó cô hả tính theo ký tính theo ký à chợ dạ. mấu là bón cái này nhiều lắm cũng ừ, tiêu thụ chợ nói chung tiêu thụ là chợ đồ mấu này cái này bò qua trừ đầu mối họ mua lại xong rồi họ bán lẻ thôi bán lại cho các ờ, cô buôn đi các chợ lẻ đó ừ, chợ nhỏ dạ. à dạ. dạ. nhưng mà cô cái này là cách đây một tháng rưỡi là cô cắt trên cái vườn này à. à bây giờ mới cắt lại đó à, ờ. ờ, về mình đi cắt quanh quanh quanh quanh rồi cái mình, tới đây là ví dụ đúng y tháng rưỡi thôi dạ còn ví dụ mà không có ra ra mà hiếm quá không có là thốn mình cắt cũng được dạ nó bí quá nhưng mà mà, mà phóng thì coi như là không đủ năng suất không đủ ờ, trọng ờ, ờ, coi như năng suất kém năng suất kém đó ờ ừ. à, đúng rồi À, cái này cũng như những cái loài cây trái khác tính kỹ rồi cho mình cũng cho nên mình tính toán ghê lắm chứ trong lời ký này chứ cô ấy à. chứ không yeah. Dạ. tính thì coi như là phân toán mét anh biết không yeah. Dạ. coi như là không đủ uh, tiền dạ yeah. không đủ điện luôn không đủ tiền cho nên anh khách thì cách được thì rửa để cho ráo xong nó mới xay cô hì à dạ thường là mùa hè ừ, mùa hè cái mùa mưa uống mùa mưa trời lạnh uống đâu bụng dạ uống mùa ngay đó nè dạ dạ là tháng mốt mà tao có bữa là đúng rồi rồi mưa là coi như uống sống lợn là ừ. bụng